mình biết mình biết mình biết mình biết là một số bạn sẵn sàng bình luận Green ơi, bạn là người Mỹ, tại sao bạn không giải đề thi trung học phổ thông môn Anh nhở? Tại sao? Bởi vì đó là một video mà ai là người bản xứ cũng có thể làm được và mình đã làm rồi Mình đã biết người mà làm rồi Nhưng mà mình chưa biết ai là người Mỹ Và đã cho các bạn xem khả năng giải toán của mình như thế nào cái việc người Mỹ ngu toán là rất nổi tiếng ở trên thế giới ai cũng có một khuôn mẫu về người Mỹ là họ rất là kém toán nhưng mà khuôn mẫu đó có thật không chắc là thật nhưng mà hôm nay thì bạn các xem đề thi trung học phổ thông môn toán của người Việt thì chúng ta sẽ cùng chứng minh người Mỹ có thực sự kém toán không? Đầu tiên là mình phải cho các bạn biết một chút về mình trước Thực ra mình không phải là một người Mỹ bình thường mình không ngu như họ Mình không ngu như họ <laughs> à, Đùa thôi Nhưng mà à, chuyên ngành đại học của mình là vật lý Cho nên mình đã học rất nhiều toán rồi Hơn một người bình thường Hơn một cả người Việt bình thường Nhưng mà mình đã học với người Mỹ bình thường Và mình cũng đã học cấp 3 ở Mỹ rồi cho nên mình có một cảm giác về những đề thi này nó có khó đối với người Mỹ hay không cho nên mình nghĩ là qua video này các bạn cũng có thể à, tìm hiểu một chút về giáo dục ở Mỹ mình nghĩ cũng sẽ khá là thú vị thú vị hơn mình chỉ giải đề thi của tiếng ngoại đẻ của mình dễ vãi chẳng thú vị gì cả bắt đầu nhá ok đầu tiên biết cái này mình không biết nói bằng tiếng Việt thế nào thì integral of f of dx from 1 to 5 bằng 4 thì giá trị của cái này bằng gì ok cái này rất là đơn giản các bạn cái này bởi vì cái số 3 đấy nó chỉ là một số thôi à, thì mình có thể lấy ra từ cái tích phân thì sau đó cái 1 đến 5 của f alphabet là 4 và 4 với 3 là 12 <laughs> xin lỗi tiếng Việt của mình nó không đủ để để để giải thích cái toán này nhưng mà mình nghĩ là các bạn cũng hiểu ý của mình rồi 4 và 3 12 <laughs> nghĩ là thực ra cũng ít thôi chắc là chỉ 20% người Mỹ sẽ biết làm cái này ở Mỹ thì cái môn ờ, giải tích nó không phải là bắt buộc cho nên một số người sẽ học một số người sẽ không học nhưng mà nếu mà đã học đại học rồi thì chắc là biết rồi bởi vì đại học thì phần lớn các chuyên môn đặc biệt là liên quan đến khoa học thì họ sẽ yêu cầu phải uh, học giải tích ok tiếp trong không gian xyz hình chiếu vuông góc của điểm chân trục x có tọa độ là ok um, cái này đối với mình cũng rất là đơn giản thôi có cái không gian xyz tinh tinh tinh và có một điểm ở đây họ muốn biết cái hình chiều vuông góc của điểm này khi mà vào trục x tinh thì nó có tọa, tọa độ là gì nó rất là đơn giản nếu mà nó ở trên ờ, trục x ấy, thì y và z nó bằng không đúng không nó phải bằng số 0 um, thì chỉ có mỗi cái đáp án là xe à, người mỹ bình thường chắc chắn là không hiểu gì luôn chắc chắn chắn là cái từ hình chiếu vuông góc họ không biết luôn họ nhìn thấy là họ sợ rồi bởi vì tiếng anh tiếng anh nó cũng không đơn giản đâu per, per, perpendicular project son of a perpendicular project đây là lý do mà tại sao mình không giải đề thi môn Anh các bạn <laughs> Perpendicular projection of the point gì gì gì đấy ôi yếu người Mỹ bình thường nhìn thấy cái đấy là không hiểu gì luôn chắc chắn là phần lớn mọi người nghĩ đã thi trượt rồi <laughs> tiếp cho hình trụ có bán kính đáy r bằng 4 và độ dài đường sinh r bằng 3 diện tích xung quanh của hình trụ đã cho bằng ok um, cái công thức của à, diện tích xung quanh của một hình trụ thì mình không nhớ nhưng mà thì thực ra chúng ta có, có thể lấy cái độ dài của cái hình trụ và dùng nó với um, cái công thức của uh, cái bên ngoài của một hình tròn thì nó sẽ thành cái diện, diện tích xung quanh người Mỹ bình thường chắc là nếu mà mấy học xong chắc là họ sẽ bịa làm thôi và mọi người sẽ bịa làm đề này à, cái này không khó tuy nhiên thì à, nếu mà lâu lắm không học ví dụ đã tốt nghiệp rồi à, thì chắc là hơi khó phần <laughs> là mọi người Mỹ sẽ bảo là à, cái này mình đã học rồi nhưng mà công thức thì mình không nhớ à, thực ra công thức cũng không cần nhớ cho lắm vẫn làm được chỉ cần biết cái công thức của cái bên ngoài của một hình tròn thôi là làm được nếu mà dùng não nhưng mà người Mỹ thì không có ờ, <laughs> trong không gian xyz cho đường thẳng d gì gì gì đấy vector nào dưới đây là một vector chỉ phương của d um... <laughs> ok đầu tiên môn toán ở Mỹ của cấp 3 thì thường nó không học qua x và y nó là không gian ba chiều đúng không x y và z à, nhưng mà mỹ bình thường không học qua hai chiều <laughs> x và y nếu mà cho một học sinh người mỹ có thể là một sinh viên đại học người mỹ xem một số đề như này mà có ba chiều thì họ sẽ không hiểu gì luôn các bạn họ không biết làm thôi Câu 22 có bao nhiêu cách xếp bậy học sinh thành một hàng dọc? À, cái này Ủa, mình cũng không uh, nhớ cho lắm hình như là phải dùng mà ờ, yếu tố đúng không? Thì sẽ là bảy yếu tố 7 6 5 4 3 2 1 thì sẽ là 6 6 24 5040 à đúng 5040 <laughs> thì đúng là yếu tố à giỏi phết nhở mấy năm không ờ, không học nhưng mà mình vẫn nhớ người Mỹ bình thường không biết làm đâu họ chỉ biết cái yếu tố nó là gì họ không biết áp dụng đâu à, đúng mà là học sinh cấp 3 ở Mỹ chắc là những người mà chuyên học toán hoặc là chuyên học um, khoa học ấy thì họ mới biết làm nhưng cũng có một điều hình như là khác với uh, bên Việt Nam là vào cấp 3 hình như là các bạn Việt Nam sẽ phải chọn uh, cái hướng mà các bạn muốn học đúng không ví dụ các bạn muốn là học sinh văn hay là học sinh uh, khoa học học sinh toán gì đấy um, nhưng mà Mỹ thì mọi người đều học cùng nhau không cần chọn hướng đến đại học thì mới chọn hướng thì mình không rõ là có phải là tất cả mọi người đều phải thi toán như này hay là chỉ là một số người thôi các bạn có thể bình luận ở dưới giúp mình thực sự mình không biết nhưng mà người Mỹ thì bởi vì họ chỉ học kiểu sơ sơ thôi họ học họ rất nhiều môn ấy nhưng mà học sơ sơ à, không như ở Việt Nam kiểu tập trung vào mấy môn à, trong hướng của mình hình như là như vậy nếu mà mình sai thì thông cảm nhá mình không hiểu lắm mình chưa học cấp 3 ở đây <laughs> Ok, um, mình nghĩ là mình sẽ dừng ở đây, mình không muốn video quá dài Nói chung là mình muốn um, cho các bạn tìm hiểu một chút về uh, văn hóa của Mỹ thôi Và giáo dục ở Mỹ Và cho các bạn biết là người Mỹ... Um, nói chung là mình nghĩ là chúng ta có đáp án rồi Người Mỹ sẽ không uh, làm được cái đề thi này 100% 100% phần lớn mọi người Mỹ phần lớn học sinh người Mỹ chứ không phải là người bình thường mà đã tốt nghiệp và quen hệ rồi mà là học sinh cấp 3 người Mỹ sẽ không làm được cái đề thi trung học phổ thông môn toán của Việt Nam nó quá là khó đối với người Mỹ họ sẽ thi trượt luôn trừ vì họ rất là thích toán và họ tự tìm hiểu hoặc là họ tự tự chọn nhiều à, nhiều nhiều khóa học liên quan đến uh, toán nhưng mà thực sự xem xong cái này thì mình rất là hâm phục uh, người Việt nếu mà phần lớn mọi người ai mà học trung học phổ thông cũng phải biết những uh, những thứ này thì nó rất là tốt bởi vì học toán học khoa học thì mình cảm thấy nó giúp cho bộ não của mình um, hoạt động tốt hơn và có một cách suy nghĩ um, tốt hơn về các vấn đề mà mình gặp trong cuộc đời um, nó sẽ giúp mình có thể giải quyết được nhiều vấn đề mà mình gặp bởi vì mình phải suy nghĩ một một cách không thảm nói chung là mình cảm thấy rất là hâm phục người Việt nếu mà phần lớn mọi người Việt có thể làm được cái này ừ, rất là tốt ok thì video thế thôi nếu mà các bạn thích video này thì hãy đăng ký ở phía dưới giúp mình nhé và chúng ta sẽ hẹn gặp lại trong video tiếp theo của mình bye bye